Xin chào các bạn Bạn biết ai bị hôi nách, hôi chân, mối tay Thì vui lòng inbox tôi tư vấn cho rất điểm nhé Đừng ngại, tôi đã giúp cho rất nhiều người rồi Không có gì phải ngại đâu Cảm ơn các bạn đã xem video